bên đây là nguyên một cái gọi như là làng nhậu luôn á con ở đây nữa. ừ cô trái đây nè nhà hàng quán nhậu đủ cỡ cỡ nào cũng có tối lại là bạch điện nguyên làng nhậu sầm uất lắm đẹp lắm đang xây này toàn Dũng Anh nè cũng từ đây cũng đi bộ ra biển ra mấy trăm mét nè là như được bước ra mấy bước tập thể vừa nhảy xuống tắm biển vậy thôi tỏi chuột rút nữa à. bên đây là tòa tỏi này à, bên đây cũng tầng 1, tầng 2 là shop house trung tâm mua sắm thương mại BBQ cái kiểu à. ngân hàng tầng uh, tầng ba tầng bốn để xe tầng 5 là tiện ích cà phê spa khu chơi trẻ em rồi uh, hồ bơi phòng tập gym đồ bắt đầu tầng 6 trở lên là mới căn hộ đó nên là khách du lịch, lịch rất là thích mà một phòng một phòng ngủ của nó là tới 50 mét vuông nữa một phòng ngủ là 50 mét vuông ờ, một phòng ngủ 50 mét vuông hai phòng ngủ 70 mét vuông ở rất là thoải mái nữa thuê về ở không sướng hơn là ở anh em cũng một triệu mấy nhưng mà chỉ có 25 mét vuông đúng không dạ. ví dụ em ở hai vợ chồng hai đứa con thì nó chặt còn đây là mở hai vợ chồng hai đứa con rất là thoải mái Em làm về cái đoạn này nữa ừ. để chị cần quay ra dạ, chị cầm thanh đó là mình đứng cho nó dính mấy cái cái cạnh kia kia chứ xong rồi em về là cái này à à à, à. đó, em vâng đây cái kia à. quay thẳng đúng không ừ, em thấy không đẹp ghê chị muốn bay ở chị nghiêng nhẹ nhàng lên xíu ừ. nghiêng nghiêng lên nghiêng nghiêng à. nghiêng nhẹ lên xíu nhiều lắp tiếng rồi ờ à. à, em toàn ô tô rồi đậu qua cái khu kia là toàn khu uống nhậu đủ thứ bữa nay ờ, Sài Gòn cái như là Quy Nhơn cái đó đâu thiếu thử thử nó nó nó, nó chỉ mất có xây lên chứ còn ở thì đâu có bao nhiêu người ở đâu ừ đúng rồi mà đã đi số đầu tư nhưng mà chị nói em ngồi đã đầu tư nha ừ. là phải 10 năm 20 năm nữa còn bây giờ là em em về đây em đi em em về đây em du lịch á em có thích quê đó không quê, quê, quê ừ, khu đại phương gia không Ủa ra anh đi sáng rồi Ý là chị nói khách du lịch ở Hà Nội à. về người ta sẽ không có vô đó để làm cái gì cả à. Chẳng cái gì còn thua xe cái cái thành phố của họ mà Người ta về đây là để biển nè ừ. Để ăn nhậu nè Ăn hải sản tươi rồi nè Đúng đây, không? Đây, đây, đây, xíu qua đây xíu Ờ, đây Đó, đúng không? Ừ. Người ta phải vô đây chứ còn Chị nó không có khách du lịch nào mà quen đó đó Nên nó là ở bên đó là còn ờ, hoang sơ lắm đầu tư vô đó làm cái gì ừ, vậy đây nè vậy đây đặt hết quyên hại âu hòn yến rồi đây nè không còn cái nào hả đường xá luôn đây là chưa nha cái mua mà khách du lịch thì chị nói em hai bên đường đây kín luôn chiều lại là cứ mặc đồ tắm á tắm tắm khen đi thẳng xuống biển tắm đi đùng luôn